lại là mình đây ít ít con đây hôm nay mình sẽ gửi đến tất cả các bạn một cái bản game hack rất mới nha bầu cua 2022 của tác giả là game bầu cua mới nhất bạn Đấy, hôm nay mình sẽ cái à, test cái bài hack này cho bạn xem nhé cái độ chính xác của nó như thế nào nhé Đấy, bài hack thì nó có hai chức năng nha các bạn là quy luật và cầm cái rồi không đỡ các bạn phải chờ đợi lâu nữa nhé mình sẽ test cho các bạn xem nhé các bạn mình mở này cho phép khi từ chối gì cái đó tùy ý các bạn nha sẽ test cho bà xem này đấy mình đánh này hai tô một nai nhé hai tô một nai rồi trước này mình đánh con nai nhé các bạn đấy có nai một con nai ké gà nai rồi chỗ này đánh con tôm nhé các bạn đấy hai tôm một nai rồi đánh con nai lại nha đấy rè ké nai đánh con tôm này các bạn Đấy, hai tôm một cua đánh con cua nhé các bạn cua đấy tôm gà cua rồi đánh con ké nhé các bạn tắt ké vào ké này đấy mình té chén nữa rồi mình chuyển sang cầm cái nhé ké bầu cua này rồi đánh con bầu nhé tắt ké vào bầu vào bầu này rồi chính xác nhé rồi bây giờ là sẽ chuyển sang chế độ cầm cái nhé mình xin phép mình chia cái công tắc cá lại nhé các bạn mình chia công tắc cá lại rồi mình sẽ né cho các bạn xem nhé rồi mình đã chạm vào công tay cái rồi nhé cầm cái thì trên màn hình nó sẽ có hai à, điểm nhé một điểm bật cầm cái và một điểm tắt cầm cái nhé các bạn mình vừa chạm vào nút bật cầm cái rồi đấy bây giờ mình sẽ né cho các bạn xem nhé rồi mình sẽ né bầu cua đây mình né bầu cua nhé tháng này hai con bầu người bốn quấn bầu này mình né bầu cua đây đấy không có này thấy chưa đấy chứ các bạn đấy rồi mình lấy ăn à, tôm này đấy các bạn thấy không thấy chưa rồi mình lấy vòng lai cho bạn xem này đấy đấy nó sẽ chia ra be đêm né trong cái chữ à, sắp mở này nhá nó sẽ có be đêm né và mở điểm là né hai con nha các bạn đấy những bạn nào có nhu cầu mua cái bán hát này ấy, hay quy luật gì đấy thì liên hệ mình nhé qua số điện thoại mình để trên màn hình đấy là 0986 998 235 rồi chào các bạn nha